Xin chào toàn thể 500 anh em đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ thay mặt cho Tuân Macao review cho anh em về một cái dòng sản phẩm gọi là bắt tàng hình Đấy, Dòng sản phẩm này đơn giản, dễ chơi, dễ sử dụng nhất Đấy, với tất cả những anh em mà đam mê cái bộ môn sóc đĩa bịp Đấy. Anh em chơi sóc đĩa bịp chỉ cần đưa bát vào thôi là anh em sẽ là người chiến thắng 100% Đấy. Anh em có cảm giác như là mình sẽ nhìn xuyên qua cả bát Đấy Đúng không? Đấy. <clears throat> chỉ có những con bát tàng hình như thế này bát sứ này dòng bát sứ này thì anh em mới có thể nhìn xuyên qua được nó thôi Đấy. chứ còn rất là nhiều cơ sở quảng cáo cho anh em các dòng sản phẩm như là kính áp tròng nhìn xuyên bát hoặc là gì đó ấy anh em hoàn toàn yên tâm là bị lừa đảo đó nhé Đấy. kính nhìn xuyên bát không hề có đâu anh em hãy là một người mua hàng tỉnh táo với những cái dòng bát nhựa thì anh em hoàn toàn có thể nhìn xuyên được à, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng bát nhựa nhìn xuyên nhé Đấy, bát nhựa soi xuyên này bát nhựa bát nhựa thì anh em có thể uh, sử dụng công nghệ để soi xuyên được chứ còn bát sứ ấy đấy không bao giờ có thể soi xuyên được không đây là mẫu bát nhựa xanh này ừ, xanh ngọc bên tuân ba cao đang uh, đặt của trung quốc <coughs> rất là nhiều dòng bát nhựa như thế này đấy. Đó. màu xanh này màu vàng này màu trắng này và màu đen đấy, kể cả dòng bát đen đấy, thì ờ, anh em uh, cần những cái dòng uh, bát soi xuyên như thế này thì ờ, hãy đặt trước nhé hàng sắp sửa về rồi Đấy, bát soi xuyên giá của nó thì ờ, hợp lý với anh mọi anh em thôi Đấy, bát nhựa soi xuyên trong ờ, trong nam anh em hay chơi nhiều hơn đúng không ạ thì đấy là một dòng bát nhựa soi xuyên còn nói về dòng bát tàng hình này thì đây có hai dòng là bát khiển và bát tự động thì nhiều anh em đã biết rồi đúng không ạ thì anh em cứ ấn đăng ký kênh theo dõi kênh của mình thì anh em sẽ biết rõ chi tiết cụ thể từ cái dòng bát đấy chơi như thế nào cách chơi làm sao thì ờ, mình sẽ không nói sâu về bát nữa bát của tuân Macau thì cũng có thể đảm bảo cho anh em là qua mọi bài test test lửa test nước rồi ờ, đơn giản nhất là cái bài test ờ, soi xuyên soi bằng đèn này, anh em nhìn này đấy, đi bát đấy. những cái dòng bát trước thì đi bát đen nó sẽ đen ngòm đúng không ạ những cái bát này anh em nhìn này có thể soi xuyên qua mọi cạnh đấy hàng vào vào đâu thì chắc chắn là anh em không thể biết được rồi đấy, có thể soi xuyên qua đấy, đít bát này đấy. nó không phải là những cái dòng à, bát cạnh đen ngòm như trước nữa sạc là sạc từ 100% nhé anh em nhìn một con bát bát hàng đang sạc này đấy. sạc này anh em đặt lên đấy đèn báo nhấp nháy đỏ chính là đang sạc rồi nha anh em ừ. đấy, đang sạc này đấy. còn những con bát này anh em nhìn này kết hợp với các bộ màn đây là một màn 1280 nhé Mình vào đây anh em nhìn thấy sấp đôi không ạ Rõ như ban ngày luôn Sấp đôi này Trên video này Này anh em nhìn nhé Sấp đôi đúng không ạ Đấy. Đây là một con màn ngụy trang 1280 2730 Đấy. Anh em trực tiếp vào cuộc chơi thì sử dụng hai con màn này nhé Đấy. Nhiều nơi, sòng sới Người ta làm chặt Người ta làm chặt không cho anh em mang những con điện thoại đen trắng này vào thì anh em phải làm sao thì uh, anh em có thể sử dụng trực tiếp con điện thoại cảm ứng của anh em Đấy, với những con điện thoại cảm ứng như thế này Đấy, điện thoại cảm ứng của anh em Đấy, đây là tuân Macao Đấy, anh em nhìn này Đấy, cảm ứng của anh em như thế này để anh em uh, <coughs> kết nối này để chơi được con điện thoại cảm ứng này có hai cái bước cơ bản mình sẽ à đây tiện để cái video này mình hướng dẫn anh em cái cách cài đặt luôn nhé thứ nhất là anh em cần một cái cục wifi này Đấy, cục wifi này đã được tuân Macau chế ra Đấy, rất là to pin to như thế này thì đảm bảo thời lượng chơi của anh em sẽ được kéo dài những cái cục wifi thế hệ trước thì chỉ chơi được có khoảng 2 tiếng thôi nhưng những cục wifi này sẽ kéo dài cuộc chơi cho anh em từ 4 đến 5 tiếng thoải mái Đấy. còn bát tự động này thì anh em cũng có thể đánh tầm 3 bốn tiếng thoải mái Đấy. <coughs> mình không nói đến thời gian chơi nhưng mà số lần úp mở bát mỗi lần úp mở bát như thế này thì anh em có thể mở được tầm từ 200 lần cho đến 250 rưỡi tùy vào số lần mở của anh em thôi Đấy, anh em chỉ việc mở wifi lên này kết nối với wifi là anh em có thể sử dụng điện thoại của anh em à, anh em gì đèn báo nháy như thế này là quay wifi của mình đã đang mở rồi đây đúng không ạ ừ, ok nhé wifi để ra đây rồi ừ, anh em sẽ kết nối à, cái kết nối này anh em vào phần wifi này anh em vào phần cài đặt cho mình nha kết nối này Đấy, anh em vào phần kết nối nhé anh em nhìn thấy cái dòng chữ dài dài để lòng hoàng này không ạ Đấy. ok anh em sẽ ấn kết nối wifi với cả nó Đấy. khi anh em đã kết nối được với wifi này rồi là anh em đang kết nối với cục wifi kia giờ anh em sẽ vào một cái phần gọi là y camera y dài camera nhé anh em nhớ tải cái phần y dài camera này ra Đấy anh em kết nối với cụ wifi là anh em sẽ được anh em ấn start Đấy, đơn giản như thế thôi là anh em sử dụng trực tiếp con màn của anh em làm màn soi là mình sẽ sóc cái này anh em nhìn thấy nét không ạ rồi nét như ban ngày luôn Đấy, anh em nhìn thấy không ạ con này là bát tự động soi cả màu nhé tứ tử này tứ tử đỏ này mình sẽ mở lại cho anh em nhìn tứ từ đỏ đấy anh em nhìn thấy màu đỏ không ạ bốn vị đều màu đỏ cả đấy, tứ từ đỏ nhé đấy, chuẩn khác không ạ đấy, nhìn bằng con điện thoại này thì quá rõ luôn đúng không anh em sấp đôi này kể cả dồn vị chồng vị đều đảm bảo cho anh em là có thể nhìn được ừ. anh em đánh bảng vị thì đánh nổ bảng vị luôn đấy, đơn giản như thế này thôi anh em cũng có thể sử dụng cái cục wifi này à, kết nối với điện thoại của anh em để báo cho nhau có thể báo không khoảng cách nha anh em báo từ Bắc vào Nam báo xa trăm mét nghìn mét Đấy. thì chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macao để à, biết được cái cách báo không khoảng cách nhé Đấy, ok Đấy. anh em có nhìn được gì không ạ lẻ ba đỏ một đen Đấy. mình mở cho anh em xem này ốc quét rất là rộng ba đỏ một đen này Đấy. rất là chuẩn xác đúng không anh em Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu anh em thấy thích cái dòng sản phẩm này thì hãy cho mình một cái like và một uh, subscribe nhé cảm ơn anh em xin chào anh em